anh được những gì anh hãy nói cho em biết đi yêu được gì anh hơi mà vẫn hoài cố chờ cho con tình yêu mình dặn khơi chia hai yêu anh trong xót xa biết tình ta không là cho đi không tiếc chi rồi giữ lại